hết video các bạn nhé để mình à, chỉ những cái đường cầu cho tất cả mọi người để chúng ta được biết được hiểu đến đúng không ạ và sau khi à, có lượt xem lượt like nhiều thì mình sẽ tiếp tục mình chỉ những cái đường cầu cho tất cả mọi người đúng không ạ thì mình ngày nào mình cũng có đường cầu để mình chỉ cho tất cả mọi người cả và dựa vào đấy để cho tất cả mọi người chơi đúng không ạ thì các bạn yêu mến kênh thì bất chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng cái kênh ủng hộ mình các bạn nhé và các bạn có thể thấy khi các bạn à, xem vào kênh của mình thì các bạn có thể biểu, biểu tượng à, cô gái này trong cằm đó là mình đúng không ạ cho cầu Việt Nam đây đúng không ạ các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký và bấm vào để chuông để mình cho mình một nút like cũng như ấn vào thẻ chuông các bạn nhé đây thì các bạn ấn vào đăng ký đúng không ạ và các bạn chọn vào chuông các bạn chọn tất cả đúng không ạ thì khi mình phát hành video thì các bạn sẽ nhận được à, thông báo từ YouTube để về và đồng thời các bạn để cho mình một nút like các bạn nhé sức trên đường cầu cho tất cả mọi người để chúng ta à, chiến thắng hàng ngày đúng không ạ à, các bạn có à, có bình luận thì các bạn cứ ghi một phần bình luận này các bạn nhé à, mình sẽ à, luôn luôn à, lắng nghe và luôn luôn gặp à, đọc những phần bình luận của tất cả mọi người để chúng ta à, cùng nhau tiến tới đó là um, tham khảo cũng như dự đoán những con số những cái dự định à, cho tất cả mọi người chúng ta à, à, chơi hàng ngày đúng không ạ mình cũng nói rồi à, lượt like lượt thích của tất cả mọi người thì mình sẽ à, là cái nguồn động lực để mình à, cố gắng mình à, lên kênh đều hàng ngày các bạn nhé và tiếp tục đến với các bản kết quả mở thưởng của ngày hôm nay các bạn ngày thứ hai đầu tuần số số miền Nam ngày 20 tháng 2 năm 2023 đó ạ thì cũng có ba đài đó là thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và Cà Mau đó ạ đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh ừ, thì à, có số ra con đầu là con số 59 và đuôi là con số 31 đúng không ạ tổng 4 là càng 7 càng 7 tiếp theo đồng tháp có đầu là con số 26 và đuôi là con số 01 tổng 1 và là càng 1 các bạn nhé và càng mong có đầu là con số 51 và đuôi là con số 71 tổng 8 và là càng 2 đúng không ạ điểm qua kết quả của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến phần à, đầu của các con số các bạn nhé thì à, à của các đài xem à, ngày hôm nay đầu đài nào cầm bài nào các bạn nhé đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ thì các bạn có thể thấy từ đầu không cho đến đầu chín thì đầu số 7 là bị cầm đúng không ạ nếu anh chị à, cô bác nào có chơi đầu số 7 thì cũng xin chia buồn với tất cả mọi người vì đầu số 7 nó bị cầm không ra con số nào cả cho nên đồng nghĩa với việc chúng ta không gạt đá là thành công rồi đúng không? còn chúc mừng à, cô chú chị nào có chơi ở đài Đồng Tháp đúng không? từ đầu không cho đến đầu chín thì không có đồ nào bị cầm đồng nghĩa với việc thì tỷ lệ con số nó về sổ ra cho cô chú chị à, tỷ lệ nó cao hơn đúng không ạ và vâng, ở ờ, Cà Mau đó Cà Mau thì là đầu số 6 và số 8 à xin lỗi quý vị số 9 là bị câm đúng không ạ như vậy đồng nghĩa với việc hai con số 6 và số 9 này cái đầu này thì có chuyên anh chị nào có chơi thì cũng à, xin chia buồn vì nó không về được rồi đúng không rồi thì kết quả đã ra thì à, à, tất cả mọi người cùng kiểm chứng với cái phần chốt số của kênh đúng không ạ mình cũng nói rồi à, đều công khai nếu các bạn không tin thì các bạn mở lại cái video mình phát hành tối hôm qua ngày hôm trước đấy ngày 20 đó các bạn có thể mở ra các bạn xem các bạn nhé nó có sách mắt có trứng và cũng như là à, mình không phải là, là quảng cáo là gì cả mình làm miễn phí à, soi cầu cũng như chỉ những cầu chốt cho những cái số cho tất cả mọi người đều là miễn phí rồi đúng không ạ thì à, mình không à, được lợi lộc thì các bạn à, mình chỉ mong rằng những cánh tay của tất cả mọi người đúng không ạ sẽ luôn ủng hộ mình đúng không ạ bằng một like lượt xem đúng không ạ đạt lượt xem cao lượt like cao mình sẽ chỉ cầu cho tất cả các bạn cặn kẽ hơn đúng không ạ vì lượt xem quá ít cho nên là thời gian mình chỉ cầu thì mất thời gian mà đáp lại thì lượt xem lượt like của tất cả mọi người này nó ít quá cho nên mình không ờ, chỉ cầu được các bạn nhé mình sẽ đến phần điểm điểm qua kết quả và sau khi mình nghiên cứu thì mình sẽ đến phần chốt số cho tất cả mọi người đúng không ạ đầu tiên mình sẽ đến phần kết quả đúng không? điểm qua thì đối với thành phố Hồ Chí Minh mình có chốt cho tất cả mọi người đó con năm bảy năm bảy năm đúng không ạ 57, 75 thì nhìn đầu đầu tiên nó đã sổ ra có 59 rồi liệu có 57 nó có xuất hiện hay không các bạn nhé 50 tiếp tục 50 57, 75 59 nhân 2 các bạn 57, 75 thì không có rồi có 07 các bạn bóng đúng không? 57 rồi còn không là bóng con 5 đúng không thì chúng ta bị lộn rồi bị uh, ăn uh, bóng của con uh, con đầu tiên đó 57, 75 thì chúng ta không phải lái thành công rồi đúng không? tiếp theo đồng tháp thì mình có bao lô cho tất cả mọi người đó là 0770 đúng không ạ 0770 thì nhìn trên các bảng kết quả tiếp tục kênh tiếp tục ăn thông các bạn nhé 70 đúng không ạ 07 liệu có có không rất tiếc 07 không có rồi các bạn tiếp tục kênh của chúng ta gặt hái thành công đối với cái đài dạ, xin lỗi các bạn kênh gặt hái thành công đúng không ạ 70 ở ờ, Đồng Tháp đúng không rồi nổ vài mươi thì kênh của uh, mình các bạn xem các bạn cũng biết rồi thì thời gian dài thì uh, liên tiếp là chuyện ngày ăn thông các bạn duy nhất chỉ có một ngày trắng trên kênh của đâu là ăn đầu nuôi ăn lô tô ăn thông các bạn ăn khá là nhiều đúng không thì mình hy vọng rằng tất cả uh, những cái uh, chia sẻ của mình cũng như cái uh, chốt số từ tâm mình thì à, các bạn sẽ được đáp lại bằng những lượt like, lượt đăng ký, lượt xem của tất cả mọi người các bạn nhé. Rồi thì tiếp theo đến với cái đài Cà Mau đúng không ạ? Mình có chốt cho mọi người con lô 3443 đúng không ạ? Nhìn xem là kết quả 3443 liệu có xuất hiện hay không. vậy thì à, đối với Cà Mau thì không xuất hiện rồi. Và tiếp theo đầu nuôi số 3 đài các bạn nhé. Quan trọng là cái đầu nuôi các bạn này đầu đuôi thì các bạn cũng đã biết rồi đấy mặt chốt thì nó khá là ok đúng không đầu đuôi 5995 các bạn thấy đầu tiên rực rỡ chưa con 59 của chúng ta xuất hiện đúng không ạ 59 xuất hiện rực rỡ 7667 đúng không ạ 5885 5995 3993 đúng không ạ thì đầu tiên con 59 nổ tương bừng rực rỡ đúng không ạ 59 nổ tương bừng rực rỡ rồi xin chúc mừng tất cả mọi người tiếp tục kênh của chúng ta lại gặt hái thành công gặt hái thành công các bạn nhé ở ờ, trên trăm là kênh của mình còn tiếp tục 59 đầu đuôi 59 đúng không ạ 3993 thì 3993 không có đúng không ạ 7667 7667 thì đây có số 71 cũng khá là tiếc các bạn 5885 rồi chúng ta sẽ ăn 59 các bạn nhé và ăn 70 như vậy thì kênh tiếp tục ngày hôm nay kênh nổ tương mừng à, đầu đuôi các bạn nhé và và lô tô đúng không ạ thì à, xin chúc mừng tất cả mọi người à, chúng ta tiếp tục à, rực rỡ với kênh của mình đúng không ạ ngày hôm nay tiếp tục ăn đầu nuôi và ăn à, ăn đầu nuôi và ăn lô tô ở đài đồng tháp đúng không ạ thì mình hy vọng rằng mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ mình bằng nút like nút đăng ký kênh để mình có động lực mình sẽ lượt xem lượt like nhiều mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ những cái lời cầu cho tất cả mọi người đúng không ạ vì dựa vì sao à, không có ngẫu nhiên mà mình bắt chúng như vậy đâu các bạn mình dựa vào cái những cái đường cầu những cái à, cái tâm huyết của mình cũng như những cái kinh nghiệm của mình tất cả mình này à, có nghiên cứu rồi sau khi kết quả sổ số, đã ra thì mình có nghiên cứu 30 phút tiếp tục xong rồi mình lại tiếp tục mình lên kênh để mình chia sẻ cho tất cả mọi người đúng không ạ thì à, do cái đường cầu chia sẻ thì nó cũng khá là dài đúng không ạ và lượt xem của tất cả mọi người cũng khá là ít lượt like khá là ít cho nên mình à, không chia sẻ thành cầu nữa mình hy vọng rằng lượt like lượt xem của tất cả mọi người ngày càng dài hơn nhiều hơn thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn nhé mình cũng nói rồi à, tất cả mọi số của mình đưa ra thì là hoàn toàn là miễn phí thì anh em đi qua nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như ấn ký kênh ủng hộ mình nhé và sau đây mình sẽ đến phần chốt số công khai cho tất cả mọi người vào ngày mai đúng không mình à, nghiên cứu xong thì mình sẽ đến phần chốt số cho tất cả mọi người vào ngày mai rồi thì à, sau khi nghiên cứu thì mình sẽ đến phần chốt số công khai cho tất cả mọi người vào ngày mai đó mai là ngày thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023 thì gồm có ba đài là bến tre vũng tàu và bạc liêu đúng không ạ đầu tiên đối là bến tre thì mình sẽ có con lô đó là con 58 và 85 rồi vũng tàu thì à, sẽ có lô 2002 và bạc liêu mình sẽ có con 50 à, và con 05 rồi, ờ, đầu đuôi trong bài này sẽ có con số đó là 1441. chín bảy bảy chín số năm năm sáu rồi con à, tám sáu sáu tám rồi cho nên là những con số cho tất cả cô chú anh chị tham khảo vào ngày mai, ngày thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ? Thì tất cả mọi con số mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí. À, thì các bạn có trùng cầu, trùng máu thì các bạn chơi hoặc là các bạn có thể mua à, dựa vào đấy các bạn mua lô tô của sổ số miền Nam à, phát hành do nhà nước phát hành các bạn nhé và cũng khuyến khích tất cả mọi người đó là không nên chơi lô đề đúng không? vì à, vi à, phạm pháp luật mình à, dựa vào đây mình à, chơi những cái ờ, tờ vé số do nhà nước phát hành thôi đúng không ạ thì ờ, với video thì mình cũng xin cái chào và gặp lại tất cả mọi người chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn luôn à, gặt hái nhiều thành công có nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ có nhiều vui cho cuộc sống đúng không ạ xin cái chào và gặp lại tất cả mọi người